Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì uh, hôm nay mình uh, có chuyến đi công tác ở Hà Nội. À, mình đi lắp uh, âm thanh cho khách luôn. À, đây là vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay. À, và anh ấy uh, đã cài xong trên cái máy tính của anh ấy bộ combo icon BCK 600. Và bây giờ uh, hai anh em mình sẽ hát chung bài uh, Người tình mùa đông của Hà Anh Tuấn. Với cái thời tiết với cái thời tiết uh, Hà Nội như thế này thì uh, rất là hợp. Ok, nghe anh. chơi đi, nó chơi ok hãy trước nha đường vào tim em ôi băng xa trời mùa đông mây vẫn hay đi về phân mưa mưa rơi trên đường thầm đi vì đâu em mây sang kín bàn chân anh trên lối đi không thành vẫn mưa đêm khuya mưa buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông mưa lắm khi mưa làm cho ta em sợ trời mưa gió từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố vẫn trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay đường vào tim em bao con sóng đầy tình anh xa bến xuân hoa mộng trái tim em muôn đời lạnh lùng hơi ơi trái tim mùa đông vào tim em ôi băng giá trời mùa đông vẫn vẫn hay đi về vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến đường vào tim em mây răng kín bàn chân anh trên lối rơi trên buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm khi làm tròn nhớ mãi ngày qua nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố hồng để tình anh xa bên xuân hoa mộng trái tim em muôn đời lạnh lùng hỡi ơi trái tim mùa đông Ồ, oh, nãy giờ quên à, bật cái double double vocal ở đây ok à, xin chào tất cả các bạn